Hello, xin chào tất cả các bạn Hệ thống bao cao su siêu thị 18 đã quay trở lại với các bạn rồi đây nè Thì ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết rõ về cái dòng sản phẩm bao cao su uh, Bao cao su Rockman uh, à, 4 trong 1 thì à, à, đối với dòng sản phẩm bao cao su Rockman bốn trong một này á, thì nó gồm có hai loại thì nó gồm có loại màu xanh với loại màu đen nha mọi người thì à, để Lê Mai giới thiệu cho mọi người biết về cái dòng sản phẩm bao cao su Rockman màu đen này trước à, đối với dòng sản phẩm bao cao su Rockman này á, thì nó gồm có à, một hộp á, thì nó gồm có 12 cái à, cái ngày sản xuất và hạn sử dụng á, và cái mã cốt á, thì mọi người xem à, giúp dùm em nó sẽ in sẵn ở trên bao bì kỳ đó nha mọi người đây là cái mật cốt của dòng sản phẩm à, bao cao su men này à, mọi người xem kỹ giúp dùm em nha và đối với dòng sản phẩm bao cao su men này á thì nó có à, gân ga kích thích đặc điểm của bao cao su này á, À, có lớp có lớp gây nổi bên ngoài thân bao à, giúp massage cho các bạn à, nó còn ngoài ra nó còn được á, làm bằng 100 phần trăm mũ cao su thiên nhiên cao cấp nó có cái gen bôi trơn và kéo dài được cái thời gian quan hệ cho các bạn những bạn nào mà bị yếu sinh lý hay là bị xuất tinh sớm thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm bao cao su rút men này rất là tốt và đảm bảo được an toàn sức khỏe cho các bạn đấy các bạn ạ à thì à, những bạn nào mà quan tâm hay là muốn mua hàng ủng hộ quá thì các bạn cứ à, truy cập vào các cái đường link ở phần phía bên dưới đó nha các bạn phần phía bên dưới mô tả thì các bạn có thể là đăng ký tại đây bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm mà vẫn mà các bạn không à, à, cần phải lo ngại gì về vấn đề giá cả hết cả thì các bạn à, à, đừng quên là đăng ký kênh video thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chào tạm biệt các bạn nha hẹn gặp lại các bạn bye bye